Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh tiếng số kèo cùng với kênh uh, tiếng bóng đá và kênh tiếng bóng đá vip nha anh em. Đó trước khi mà đến video nhận định phân tích ngày hôm nay anh em nhớ để lại cho ba cái kênh này của tiếng mỗi kênh một cái lượt đăng ký theo dõi kênh nhé. Ok thì uh, trong cái video lần này tiến sẽ nhận định cũng như là phân tích cho anh em thêm một cái trận đấu tại ngoại hạng Anh nhé anh em. Đó chính là cái trận đấu giữa cái thằng Liverpool với Tottenham. Thì trận đấu này được diễn ra vào lúc 22 giờ 30 tức là 10 giờ 30 tối ngày hôm nay. Đó thuộc vòng thứ 34 tại ngoại hạng Anh thì uh, trước khi nói về trận đấu này uh, anh em hãy uh, cùng tiến uh, xem qua về cái tỷ lệ kèo mình cái đã đưa ra trước nha Ok đây anh em, thì nhìn vào màn hình anh em có thể thấy được đây chính là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cuộc đối đầu này. Thì uh, Tiến cũng chia sẻ thêm một lần nữa, Tiến không có tiện đưa những cái trang trực tiếp lên trên đây cho anh em tham khảo ấy, cho nên à, tiến đã sàng lọc ra những cái mã kèo nó nó nó chuẩn nhất đó nó chỉnh chu nhất để cho anh em có thể nhìn và đơn giản hơn để cho anh em có thể hiểu hơn về các mã kèo đó cách đọc kèo này nọ cái kiểu tiến hướng dẫn cho anh em nha à, tiến chỉ nói cho những anh em nào chưa biết thôi nhé anh em anh em thông cảm nha thì ở đây tiếng viết tắt cái chữ FT có nghĩa là mã kèo cả chặn đó tất cả mã kèo cả chặn này còn HT là mã kèo ở ngay trong hiệp 1 nha anh em Ok thì uh, Tiến sẽ nói qua về mã kèo này à, chủ nhà Liverpool sẽ chấp đội khách Tottenham với mức chấp là 1.25 cả trận đó và chấp 0.5 ở ngay trong hiệp 1 còn về cái mã kèo tài xỉu của trận đấu này đó chính là 3.25 à, ờ, và 1.25 đó chính là mã kèo tài xỉu ở ngay hiệp 1 nha anh em À, còn về mã kèo gốc thì Liverpool cũng sẽ chấp gốc Tottenham với mức chấp là 2.5 cho mã chấp gốc cả trận và chấp một hòa về mã gốc ở ngay trong hiệp 1 luôn. Còn tài xỉu gốc ở trận đấu này đó chính là 10 hòa cho mã kèo cả trận và 4.5 cho mã kèo tài xỉu gốc ở hiệp 1 à, và mã thẻ thì uh, Tottenham sẽ chấp ngược Liverpool với mức chấp là nửa trái và mã thẻ nha anh em đó còn về tài xỉu gốc ở cái tài xỉu thẻ xin lỗi đem tài xỉu thẻ trận đấu này là 3.5 đó thì nói chung hiện tại tiến chỉ sàng lọc qua những cái mã kèo đơn giản đưa lên cho anh em tham khảo thôi còn những mã kèo chuẩn hơn còn cả trăm cả hai ba trăm bốn trăm mã kèo ở phía trước ấy ở trên trang ấy đấy thì nếu như mà anh em muốn có nhiều mã kèo muốn xem nhiều mã kèo hơn cũng như là muốn có một cái trang chơi uy tín thì anh em tin tưởng nếu như mà tin tưởng tiếng nha anh em chỉ cần có được cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online hoặc là anh em có sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì anh em cứ liên hệ ngay cho tiến đi tiến sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em cách đăng ký một cái tài khoản trên trang kiểu như là hướng dẫn cho anh em cách vào kèo cách đặt cược đó cũng như là đưa anh em vào nhóm miễn phí luôn để lấy những mã kèo chuẩn nhất trước cái giờ bốn lần mà tiến sàng lọc tiến đưa lên nhóm cho anh em à, kiếm cơm gạo để vào bờ đó ok à, nếu như mà anh em đủ điều kiện như tiếng nói thì cứ liên hệ với tiếng qua cái số zalo 0963 731 346 tiếng ghim phía dưới màn hình trong video nè thứ hai là anh em có thể liên hệ cho tiếng qua bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả trong video ấy đó anh em chỉ cần ấn vào phần mô tả sẽ thấy được uh, Facebook, Tele, Fanpage cùng với TikTok một trong bốn cái đường link này đó hoặc là anh em không biết liên hệ qua những đường link này cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo nhé Ok quay lại với cái tỷ lệ kèo hiện tại à, thì anh em hãy cùng tiến đi phân tích nhận định về cặp đấu này trước khi mà đưa ra sự lựa chọn mà hợp lý nhất để cho anh em chúng ta có thể đầu tư kiếm lãi nha anh em đây thì đầu tiên là tiến sẽ cho anh em xem qua về cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội bóng này ở chủ nhà Liverpool sẽ ra sân với sơ đồ là 433 cái bộ ba tiền đạo của Liverpool đó chính là Diogo Jota cùng với Rashford và, và Mohamed Salah đó cùng với cái hàng tiền vệ của uh, Liverpool cũng không ai khác ngoài Henderson này Fabinho cùng với uh, Alcantara à, còn về đội à, khách Tottenham sẽ ra sân với cái sơ đồ là 3421 cái tiền đạo chủ công đó chính là Harry Kane và cái uh, bộ đôi uh, bộ đôi tiền vệ hậu công cho Harry Kane đó chính là uh, Song Heung Min cùng với Richarlison đó thì đây là sơ đồ quá quen thuộc đối với người hâm mộ đúng không anh em nhưng mà đây cũng chỉ là những cái sơ đồ chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo dự kiến thôi đó cũng có thể là hai huấn luyện viên sẽ thay đổi cái lối chơi của mình trong cái trận đấu đêm nay đúng không anh em đó thì tiếp theo đây anh em có thể cùng tiến đảo qua về cái tình hình chấn thương của hai đội này thì hiện tại nhìn chung thì cả hai đều có được bốn cái sự vắng mặt đó bốn cái sự vắng mặt trên cái à, băng ghế chấn thương mỗi bên đều có đều có bốn sự vắng mặt đồng đều với nhau riêng trường hợp của Hugo uh, à, à, Rodriguez thì nó đã có được cái sự bình phục chấn thương và có thể quay trở lại để làm thủ môn trong cái trận đấu đêm nay khi mà đối đầu với Liverpool đấy và anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái uh, bảng xếp hạng của hai đội hiện tại nhé đây anh em đầu tiên là đội chủ nhà Liverpool nó đang có được 53 điểm sau 32 vòng đấu đó 15 thắng 8 hòa, 9 thất bại, sau 61 bàn thắng để hung lưới 39 bàn. Còn đội khách Tottenham gà trống thì nó có được 54 điểm sau 33 vòng đấu, 16 thắng 6 hòa và 11 thất bại, ghi được 60 bàn thắng và để thủng lưới 53 bàn. Nhìn chung thì hàng công của cả hai đội đều thi đấu đang rất là tốt, ổn định khá là ngang nhau. Còn về cái hàng hậu vệ thì Tottenham dạo gần đây cái hàng hậu vệ của Tottenham thi đấu rất là lũng củng anh em. Đó thường thi đấu rất là là à, không có đồng đều với nhau đó, thường tạo ra những cái khoảng trống cho đối thủ ghi bàn điển hình như là hai trận gần đây nhất khi mà đối đầu với Newcastle cũng như là MU của Tottenham thì anh em xem anh em cũng đã hiểu rồi đúng không đó Ok thì nhìn về cái bảng xếp hạng hiện tại thì chứng tỏ một điều là Liverpool có cái cơ hội sáng hơn cái thằng Tottenham nữa anh em vì hiện tại nó đang thi đấu ít hơn Tottenham một trận và chỉ uh, uh, kém Tottenham một điểm cách biệt thôi nếu như trong trận đấu đêm nay mà nó thắng Tottenham đi nó sẽ vươn lên được 56 điểm đó và đứng vị trí top 5 đó một cơ hội rất sáng để chen chân vào cái vị trí top 4 đó còn tốt hơn à, nếu mà tệ hơn một ít tí thì có thể giữ vững được cái vị trí thứ năm và đợi Man City nếu như Man City lên ngôi vô địch C1 ở mùa giải năm nay thì chắc chắn Liverpool ở vị trí thứ năm vẫn có được một cái vé dự cúp C1 đúng không anh em đó thì nhìn chung thì Liverpool là một đội bóng đang có phong độ cao hơn cũng như là có cái uh, uh, về cái số điểm cũng như là về cái số trận đấu nó nó ổn hơn nhiều so với Tottenham đó thì tiếp theo anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái phong độ của hai đội gần đây này đây anh em nè nhìn chung thì anh em có thể thấy là cái thằng Liverpool nó đã có được tổng cộng là 4 chiến thắng hai trận hòa và ba thất bại ở 9 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì như anh em đã biết thì cái thằng Liverpool nó cũng đã bị uh, loại khỏi cái giải đấu cúp C1 châu Âu đó nó cũng bị vừa bị loại khỏi giải đấu cúp C1 uh, ờ, còn ngoại hạng Anh thì nó đang trải qua cái chuỗi trận cũng uh, uh, khá lỗm ở cái dạo gần đây anh em thì sau khi mà bị lỗi ở cúp C1 cũng như để thua Man City trong cái trận uh, siêu kinh điển với tỷ số 1-4 thì ở năm trận gần đây nhất tại ngoại hạng Anh thì nó đã có được 3 chiến thắng và hai trận hòa đó một cái phong độ khá là tốt dành cho Liverpool ở những trận đấu gần đây à, trong đó cũng có những chiến thắng những cái chiến thắng khá là đậm đầy ấn tượng này anh em như 6-1 trước Leeds United này 2-1 trước West Ham là cái trận thắng mới đây nhất nè cũng như trận thắng 3-2 trước Nottingham Forest đó còn về đội khách uh, đội khách Tottenham thì nó có được tổng cộng là uh, ờ, 4 thất bại 4 trận hòa và chỉ có hai chiến thắng ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường mà thôi đó tại cúp C1 châu Âu thì nó cũng bị uh, cái thằng Milan loại khỏi cái giải đấu uh, cúp C1 ngay cái vòng tứ kết đó còn tại ngoại Anh thì dạo gần đây nó thể hiện một cái phong độ không được tốt cho lắm anh em đó khi mà nó trải qua ba trận gần nhất chỉ có đúng một trận hòa hai đều trước Manchester United mà thôi còn lại là trận thua khá là đậm 1-6 trước Newcastle cũng như là trận thua 23 trước bên mệt một phong độ cực tệ dành cho gà trống ở giải dạo gần đây đó còn về phong độ sân nhà sân khách thì anh em có thể thấy là uh, gần như là Tottenham không có cái cơ hội nào khi mà đối đầu với Liverpool trong cái trận cầu đêm nay luôn anh em khi mà ở uh, năm cái chiến làm khách gần nhất của nó đó khi mà gặp các đối thủ yếu thì nó cũng chỉ có những trận hòa cũng như là thất bại thôi mà khi đối đầu với thằng Newcastle có một cái thế trận cũng như cái lối chơi khá khó chịu mùa giải năm nay thì nó đã phải nhận thất bại với một tỷ số khá là đậm đó một cái thất bại với tỷ số là 1-6 anh em đó một cái thất bại phải nói là cực kỳ tủ nhục của Tottenham trước cái Newcastle luôn còn trước đó thì nó cũng đã có trận hòa một điều trước Everton cũng như trận hòa ba điều trước Southampton đó và tiếp theo trước đó nữa là trận thua 0-1 trước wolver cùng với uh, Sheffield United đó còn MU uh, à, trên sân nhà còn xin lỗi anh em còn Liverpool Liverpool trên sân nhà thì nó đã có được là hai chiến thắng và một trận hòa ở ba vòng đấu gần nhất khi được thi đấu trên sân nhà của mình đó trong đó có một chiến thắng khá là đậm mà anh em không thể nào quên được đó chính là chiến thắng 7-0 trước MU này cũng như là chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest à, một cái trận đấu à, rất là hay luôn em đó bên cạnh đó là một cái trận hòa trước uh, đội bỏ trước Arsenal pháo thủ với trận hòa hai đều này một phong độ khá là ổn dành cho Liverpool khi mà thi đấu trên sân nhà à, và trong lịch sử đấu đầu thì anh em hãy cùng tiến xem thêm này Liverpool nó có được hai thắng hai hòa ở bốn lần chạm trán nhau gần nhất giữa hai đội đó thì uh, cái thằng Liverpool ở cái lượt chặn mới đây tại cái vòng uh, lượt đi tại ngoại Anh mùa này anh em thì nó cũng đã có một cái trận thắng 2-1 trước Tottenham ngay trên sân khách luôn đó một cái chiến thắng đầy ấn tượng thì Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái thông số của cái trận thắng này đây anh em ở trận này thì Liverpool uh, chiến làm khách của Liverpool đã chấp cái thằng Tottenham với mức chấp lần nửa trái đó và cái mã kèo mà ăn 2-1 là mã kèo vừa đẹp cho các anh em mà bé thủ đó vừa thắng được kèo lại vừa chứng kiến được uh, uh, lữ đoàn đỏ thắng với tỷ số 21 và kiếm được cái điểm số khá là quan trọng trong trận cầu này đó thì ở trận này uh, ở trận này Liverpool đã kiểm soát bóng là 53% so với 47% của Tottenham thì như anh em đã biết ấy thì nó đã có được hai bàn thắng khá là sớm ở ngay đầu hiệp 2 đó hai bàn thắng dành cho Liverpool à, tỷ số 2-0 ở ngay đầu hiệp 1 chứ xin lỗi anh em nhé đó thì với hai bàn thắng sớm ở hiệp 1 chắc chắn Liverpool sẽ nhường thế trận cho Tottenham cho nên cái tỷ lệ kiểm soát bóng của Tottenham mới uh, nhỉnh hơn được một chút đó mới vươn lên được một chút và chỉ kém 3% so với Liverpool mà thôi nếu như mà Liverpool nó mà không nhiều thế trận cho Tottenham chắc chắn là về cái mã mà kiểm soát bóng chắc chắn Liverpool nó sẽ kiểm soát tầm 60% hơn so với Tottenham là một điều chắc chắn luôn nè đó và những cái pha mà tạo ra nguy hiểm thì như tiếng đã nói ấy, thằng Liverpool này nó đã có hai bàn thắng sớm thì không có lý do gì nó phải chia tấn công nữa đúng không nó sẽ nhường một toàn bộ thế trận cho Tottenham nó sẽ phòng thủ và đợi hết giờ để lấy về 3 điểm thôi để cho nên ở trận cầu này về cái thông số mà tạo ra nhiều cái pha dứt điểm hơn Liverpool cũng không quá là đáng kể dành cho đội chủ nhà Tottenham nhé anh em đấy à, ok thì quay lại với cái trận lượt về lần này đây quay lại với trận lượt về lần này với cái phong độ mà hai đội hiện có hiện tại chắc chắn Tottenham sẽ có được một chiến làm khách đầy khó khăn trước Liverpool đúng không anh em phải nói là đầy khó khăn luôn chứ không phải là cái khó khăn cái dạng bình thường nữa đấy phong độ khá là tệ của Tottenham với cái hàng thủ cũng như là cái hàng tiền vệ của Tottenham cực kỳ tệ thi đấu cực kỳ lẻ loi ở những cái vòng đấu gần đây luôn đó và một ít thông số khác cho anh em có thể đầu tư cùng với tiếng này 5 trên 5 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai đều có được cái bàn thắng vào lưới đối phương cũng như 4 trên 5 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai cũng đều có từ 3 bàn thắng trở lên đó với những thông số này cũng như với những gì tiến đã phân tích về hai đội bóng đó và cái phong độ của hai đội đó cùng với cái mã kèo mà cái đưa ra thì tiến lại có các mã kèo cho anh em có thể đầu tư như sau đầu tiên là anh em có thể vào cho tiến cái mã kèo là tài 3.25 ở trận cầu này cũng như là anh em có thể vào thêm cho tiến đó chính là cái mã kèo là tài hiệp 1 1.25 đó cùng với đó là mã kèo tài thẻ 3.5 cả trận thì đây là ba mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em trong cái trận cầu đêm nay đó thì hai trận này đều đang rất là cần điểm anh em cũng như là cái trận đấu derby khá là quan trọng nên cả hai chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều pha bóng mà tranh chấp rất là quyết liệt cho nên về vấn đề thẻ thì có trên 4 ờ, thẻ vàng là chuyện bình thường cho nên anh em đầu tư mạnh cho tiếng và mã thẻ nhé rất có thể là trận đấu này sẽ xuất hiện một chiếc thẻ đỏ luôn đấy anh em đó còn về cái mã kèo tài thì hai đội này ở ờ, 5 trên 5 trận đối đầu với nhau gần nhất cả hai đều có được bàn thắng vào lưới đối phương cũng như có từ 3 bàn thắng trở lên thì không có lý do gì anh em không đầu tư mạnh cho tiến vào mã kèo tài ở trận đấu này. Đặc biệt là Liverpool nó đang thể hiện một cái lối chơi là ép sân ngay từ đầu hiệp 1 để tạo ra những bàn thắng sớm, còn Tottenham thì lại thi đấu lũng củng ở cái nơi hàng phòng ngự, ở à, ngay cái ngay cái hàng à, phòng ngự của Tottenham. Đó. Nói chung với cái hàng phòng thủ khá là yếu của Tottenham cũng như cái hàng tiền vệ thi đấu khá là lập chập của thằng Tottenham này chắc chắn sẽ rất là dễ để cho Liverpool có được ngay cái số bàn thắng từ 1 đến 2 bàn ở ngay trong hiệp 1 anh em. Đó cho nên anh em cứ đầu tư theo tiếng nếu như mà anh em hợp mã trùng máu với tiếng nha. Ok thì tiến cũng sẽ uh, kết thúc cái video này tại đây tiến cũng xin nhắc lại một lần nữa anh em nào muốn uh, vào nhóm muốn gỡ gạt đặc biệt là những anh em mà đang thua tha sao bờ ấy đó hoặc là những anh em nào mà có kinh nghiệm về bánh bóng nhưng chưa tìm được một cái trang chơi uy tín muốn tiến giới thiệu cho một cái trang chơi thì cứ liên hệ ngay cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 Tiến có ghim phía dưới màn hình trong các video này hoặc là anh em còn có thể liên hệ qua bốn nền tảng khác mà Tiến giới thiệu từ đầu video ở phần mô tả đấy Ok thì à, anh em cần cứ liên hệ cho Tiến Tiến sẽ giúp đỡ đưa anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản trên trang ok cho anh em đó hướng dẫn cho anh em cách đặt kèo cách vào kèo cách mua bán kèo trên trang luôn ok thì uh, anh em cũng đừng có quên là ấn cái like ở trong cái video này và để lại cái tỷ số cuối cùng của cặp đấu này tiến sẽ dành tặng cho anh em nào bình luận sớm nhất và chuẩn nhất là 500k tiền mặt bằng cái hình thức là chuyển khoản online nhé Ok thì Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em nhớ uh, ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến sâu kèo cùng với hai cái kênh nhỏ của tiến đó chính là kênh uh, ờ, tiếng bóng đá và cái kênh uh, ờ, tiếng bóng đá vip nha nè đó, và tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây à, tiếng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đầu tư cũng như là chúc anh em cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống của anh em nhé